được tờ báo Mỹ The Wall Street Journal tiết lộ ngày 6 tháng 11. Tờ báo dẫn lời các quan chức của Mỹ và đồng minh nói rằng cố vấn hàng đầu của Tổng thống Mỹ Joe Biden về an ninh trong thời gian gần đây đã bí mật trao đổi với quan chức Nga. Ông Jack Sullivan đã trao đổi bí mật với ông Yuri Usakov, cố vấn của Tổng thống Nga Vladimir Putin về chính sách đối ngoại. Đồng thời, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ cũng trao đổi kín với thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev. Tờ Street Journal tiết lộ và nói thêm rằng Mục đích của các cuộc đàm phán nhằm bàn cách ngăn xung đột Ukraine lan rộng hoặc leo thang thành xung đột hạt nhân. Nhà Trắng đã từ chối bình luận về báo cáo trên, chỉ trả lời chung chung rằng các bên đều đưa ra rất nhiều yêu sách khác nhau. Tờ The Wall Street Journal cho biết các quan chức của Mỹ và đồng minh không cung cấp thời gian cụ thể hoặc số lượng các cuộc đàm phán giữa đôi bên. Họ cũng không cung cấp thông tin chi tiết hơn liên quan đến các cuộc đàm phán này. Thực tế đã có rất ít các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa các quan chức của Mỹ và Nga được công khai những tháng gần đây. Phía Washington khẳng định rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào về việc chấm dứt xung đột tại Ukraine sẽ được tổ chức giữa Moscow và Kiev. Thông tin về các cuộc đàm phán Mỹ-Nga diễn ra trong bối cảnh phương Tây cáo buộc Moscow đang tăng cường về hạt nhân, khi gần đây liên tục cáo buộc Kiev lên kế hoạch sử dụng bom bẩn, phóng xạ mà không đưa ra được bằng chứng. Nga cũng cáo buộc phương Tây khuyến khích các hành động khiêu khích từ phía Ukraine. Kiev đã phủ nhận cáo buộc từ phía Nga và đáp trả rằng Nga có thể đang lên kế hoạch dàn dựng một cuộc tấn công như vậy và lấy đó làm cái cớ để leo thang xung đột. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã bất ngờ tới thăm Ukraine ngày 4 tháng 11 và cam kết ủng hộ kiên định và không nao núng của Washington đối với Kiev. Nga rút lui hay răng bẫy tại Kherson? Nga đã rút dân và rút binh lính khỏi thành phố Kherson, một động thái rất khó hiểu, trong khi phía Ukraine cho đó là cái bẫy không thể vào. Kherson là thành phố ở phía nam Ukraine đã bị quân Nga kiểm soát từ tháng 3 năm 2022. Đây là địa danh có tầm quan trọng đặc biệt với cả hai bên. Thành phố này ở bên sông Dnipro, gần cửa biển đen và là một trung tâm công nghiệp với giao thông đường thủy huyết mạch. Từ cuối tháng 8 vừa qua, Ukraine đã giành lại một số thị trấn và làng mạc tại Kherson chính quyền thân Nga đã sơ tán 70.000 dân sang bờ đông sông Dnipro. Thời điểm đó thì giới quan sát nhận định sẽ có cuộc chiến nảy lửa, quyết định cục diện xảy ra ở thành phố này. Ngày 3 tháng 11 vừa qua, ông Kirill Chemushov, quan chức được Nga ủng hộ tiết lộ trên truyền hình rằng lực lượng Nga có kế hoạch rút khỏi bờ Tây sông Dnipro, bao gồm cả thành phố Kherson. Cùng ngày thì ảnh tòa nhà chính quyền thành phố Hạ Quốc Kỳ Nga và dân thường di chuyển tuyến đường nội thành mà không thể chốt kiểm soát quân sự nào bắt đầu đã lan truyền trên mạng xã hội. Cần nhớ rằng Kherson là địa danh đầu tiên mà quân Nga chiếm được tại Ukraine. Nơi đây được ưu tiên biên chế lực lượng tinh nhuệ nhất. Phần lớn trong số họ là thành viên lực lượng nhảy dù, đặc nhiệm và bộ binh hải quân. Các đơn vị này là xương sống của lực lượng Nga. Hơn nữa, một cuộc rút quân có nhất thiết phải công khai lên truyền hình hay không? Trong mọi cuộc chiến tranh luôn diễn ra hai trạng thái đối ngược nhau, giữ bí mật thông tin và đánh cắp thông tin. Đặc biệt, Việc bố trí lực lượng được ví như là thiên cơ bất khả lộ. Natalia Homeniuk, người phát ngôn Bộ Chỉ huy Quân sự phía Nam Ukraine nhận xét họ đang cố tình khiêu khích, tạo ra ấn tượng rằng thành phố đã bị quân Nga bỏ lại và đủ an toàn để đưa quân vào. Nhưng thực tế, họ đang chuẩn bị cho giao tranh trên từng tuyến đường. Đây có thể là cái bẫy dẫn dụ quân Ukraine tập trung vào thành phố và Nga sẽ tập kích từ xa bằng tên lửa hành trình. Đây là kịch bản mà các nhà quân sự Ukraine vẽ ra Tuy nhiên thì vấn đề của Nga lúc này là kiểm soát chặt lãnh thổ giành được, chứ không phải là đặt mục tiêu giết hại binh sĩ đối phương. Trên thực tế, lực lượng Nga tại Kherson gặp khó khăn thực sự. Nếu cố thủ quá lâu thì sẽ càng tăng mức độ rủi ro do hệ thống đường bộ bắc qua sông Dnipro bị phá hỏng. Tiếp tế hậu cần rất khó khăn. Bài học ở Kharkov diễn ra tương tự do quân Nga không kịp rút lui. Tuy nhiên, nhiều người đã đặt ra câu hỏi nghi vấn rằng di rời dân Nga khỏi Kherson và bây giờ rút lực lượng vũ trang cũng tiềm tàng khả năng là Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân chiến lược, có thể là bom bẩn như là hai bên đã tố cáo nhau hồi tuần trước. Thưa các bạn, sức ép khiến châu Âu khó giữ đà viện trợ cho Ukraine. Lạm phát và giá năng lượng tăng cao đã khiến châu Âu khó giữ đà viện trợ cho Ukraine, trong khi kết quả bầu cử giữa kỳ ở Mỹ cũng có thể sẽ phá vỡ sự ủng hộ kiên định của phương Tây đối với Kiev. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt hồi tháng 2, các nhà lãnh đạo châu Âu đã thể hiện một mặt trận thống nhất chống lại Moscow. Cho dù vậy thì sau hơn 250 ngày kể từ khi xung đột bùng phát, khi mùa đông bắt đầu và lạm phát gia tăng, quyết tâm của phương Tây đang đứng trước thử thách khi dư luận nội bộ lo ngại lạm phát lại gia tăng. Quyết tâm của phương Tây đang đứng trước thử thách. Đồng thời, các nhà phân tích cảnh báo chiến thắng của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Mỹ có thể sẽ phá vỡ sự ngộ kiên định của phương Tây với Kiev. Sức ép từ lạm phát và giá năng lượng Nga bị cáo buộc vũ khí hóa các nguồn năng lượng của nước này, lĩnh vực mà châu Âu vốn phụ thuộc rất nhiều vào Moscow. Khi cố gắng loại bỏ khí đốt của Nga, các quốc gia châu Âu đã gấp rút tìm kiếm các giải pháp thay thế cùng với việc thực hiện các chiến lược tiết kiệm năng lượng. Đức đã hoãn đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân. Chính phủ Séc thay bóng đèn cũ trong các văn phòng sang bóng đèn LED, tiêu thụ ít điện năng hơn người dân Italy đã phải hạ máy sưởi xuống 19 độ và được khuyên nấu mì ở nhiệt độ thấp. Các nước châu Âu đã đạt được và vượt mục tiêu lấp đầy ít nhất là 80% các kho dự trữ khí đốt nhiên liệu trong tháng 11. Tuy nhiên, những tháng lạnh giá sắp tới có thể gián tiếp gây ra tình trạng bất ổn và thách thức thực sự ủng hộ của châu Âu đối với Ukraine. Hồi tháng 9, Nga đã dọa sẽ cắt nguồn cung cấp năng lượng cho Liên minh châu Âu. Phát biểu tại một diễn đàn năng lượng ở Vladivostok khi đó, Tổng thống Nga Putin nói Chúng tôi sẽ không cung cấp bất cứ thứ gì nếu nó mâu thuẫn với lợi ích của chúng tôi. Trong trường hợp này là lợi ích kinh tế, không khí đốt, không than đá, không dầu mỏ và không gì cả. Ông Rafael Lotz, chuyên gia an ninh của EU tại Hội đồng Đối ngoại châu Âu, nói với Al Jazeera rằng mặc dù đã vượt mục tiêu dự trữ, nhưng châu Âu vẫn cần dòng khí đốt tự nhiên ổn định, kể cả các phân đoạn trung chuyển qua Ukraine. Nếu các tuyến cung cấp qua Ukraine bị gián đoạn, chẳng hạn như là bị phá hoại, các nước châu Âu sẽ buộc phải phân chia tỷ lệ sử dụng và điều này sẽ đem lại hậu quả đáng kể đối với các hộ gia đình và các ngành công nghiệp. Mùa đông năm 2023 dự kiến sẽ còn khó khăn hơn vì nguồn cung mới từ Bắc Mỹ, vùng vịnh và Na Uy không thể bù đắp hoàn toàn nguồn nhập khẩu từ Nga. Chưa kể việc thực hiện còn chậm trễ và mất thời gian. Kể từ tháng 10, Nga đã thay đổi chiến thuật. Theo đó, tấn công tên lửa và UAV nhắm vào các cơ sở tầng năng lượng Ukraine khiến 30% số cơ sở này bị hư hại. Theo ông Loss, chiến lược này là nhằm thúc đẩy làn sóng tị nạn Ukraine tràn sang các nước láng giềng để thoát khỏi một mùa đông khắc nghiệt nhất trong lịch sử, gián tiếp gây bất ổn xã hội ở châu Âu thông qua một cuộc chiến năng lượng. Khi đó, những yếu tố này có thể khiến sự ủng hộ của châu Âu đối với Ukraine giảm dần. Những dạn nứt trong lòng châu Âu Các cam kết của châu Âu viện trợ nhiều hơn về quân sự, tài chính cho Ukraine trong khi khoản tiết kiệm của người dân lại ngày càng hao hụt do chi phí cuộc sống ngày càng gia tăng. Điều này đã khiến sự giận dữ trong xã hội ngày càng lớn. Ngày 31 tháng 10, lạm phát ở châu Âu đã đặt kỷ lục mới lên mức là 10,7%, trong khi tỷ lệ này cùng kỳ năm 2021 là 4,1%. Trong hai tuần qua, các cuộc biểu tình đã nổ ra từ Pháp đến Romania. Người lao động yêu cầu mức lương tốt hơn để bắt kịp với chi phí gia tăng. Ở Đức, những người biểu tình kêu gọi chính phủ đảo ngược chính sách tài khoá và chi phí nhiên liệu, thực phẩm tăng cao với mức nhiều người không thể chi trả được. Điều tồi tệ nhất vẫn có thể chưa đến. Ở EU, những dạn nứt trong xã hội xuất hiện ngày càng rõ. Một báo cáo tháng 10 của IFOP, e một công ty thăm dò quốc tế cho thấy sự ủng hộ của công chúng Pháp đối với các lệnh trừng phạt chống Nga đã giảm xuống 67% trong tháng 10, từ 71% trong tháng 3. Trong khi đó ở Đức,